de am warmi yote alhamdulillah masha Allah Hande bo, mi hefti giɗɗo am Hande bo, mi hefti giɗɗo am Yiide am warwaro Yiide am, alhamdulillah ah. Masha mi ɓangilma mi watima ngam en coɗa jam jam amma to mi wima jam tokkan kam mi jilli fewre amma en wondan yande ko nden bo en narrita dada mo shehi am mi andi kaɗo fuu ɓe yejji am hasara am mi yiɗima ko mi toñete ɗo fuu a yiɗi am mi yiɗima mi yiɗima bebe mi yiɗima mi yiɗima bebe mi yiɗima allah ande shipa maɗo woodi am mi waɗi nga woɗamo allah andi fawne ma woodi am mi waɗi nga woodi deal, oh, deal, oh, deal, eh, Habib